Nói tới đạo Phật là nói đến luật nhân quả nghiệp báo. Một nguyên lý mà con người phải lãnh lấy trách nhiệm hành động của mình, không phải do thần linh quy định. Con người sinh ra trên cõi đời này khác nhau trên mọi phương diện, như có người xinh đẹp, kẻ lại xấu xí, người giàu sang, kẻ nghèo khổ, người lành mạnh, kẻ tật nguyện người thông minh, kẻ ngu si. Tất cả đều do định luật nhân quả chi phối qua nhiều kiếp sống quá khứ cho đến hiện tại và kéo dài mãi cho tới đời sống vị lai. Luật nhân quả phủ trùm tất cả dạng vật. Bởi vì không hiểu được giáo lý nhân quả, cho nên có nhiều người chạy đuổi theo danh vọng vật chất, danh vật sát phạt lẫn nhau làm cho máu đổ đầu rơi, gây tạo nhiều ác nghiệp, để rồi phải lãnh thọ ác báo. Người tin hiểu luật nhân quả nghiệp báo, không bao giờ đi tìm hạnh phúc cho mình một cách tham lam, ích kỷ, độc ác. Lúc nào họ cũng gieo tạo nhân lành, làm lợi ích cho mọi người, đem hết tâm lực phụng sự cho tất cả chúng sanh. Giáo lý nhân quả là kim chỉ nam rèn luyện cho mình có một đời sống chân thiện mỹ. Đây cũng là nền tảng căn bản để chúng ta tu hành cho đến ngày thành công đắc đạo. Nếu chưa hiểu biết thâm sâu về giáo lý nhân quả, tức là chưa hiểu về đạo Phật và chưa thực hành đúng lời Phật dạy. Do đó, dễ lầm đường lạc lối, rơi vào tam đồ ác đạo. Quý Phật tử chịu khó nghe, đọc quyển nhân quả sám pháp này nhiều lần, sẽ thấy rõ ràng đời sống của mình có được hạnh phúc hay đau khổ đều do chính mình tạo ra. Nhờ hiểu được như thế, cho nên chúng ta không oán người, trách trời hay đổ thừa cho số phận mà chúng ta phải cố gắng tinh tấn tu hành, lập công bồi đức, cải đổi vận mệnh để vượt qua mọi hoạn nạn, tai ách, phiền não, khổ đau. Quyển nhân quả sám pháp này có một giá trị tinh thần rất to lớn, nêu cao ngọn nước chánh kiến, làm sáng tỏ lời Phật dạy, để cho chúng ta biết đâu là thiện ác, tốt xấu, khổ vui Gieo nhân gì gặt quả chi Và chỉ bày phương pháp ăn năn sám hối tội lỗi Mà mình đã lỡ tạo ra Hôm nay nhân ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch Là ngày Phật thành đạo Gia đình Phật tử thiện phúc Gia đình Phật tử Hòa Ngọc Phát tâm thực hiện đĩa ghi âm quyển nhân quả sám pháp do sư Thích Giác Thiện sưu tập. Giọng đọc Khánh Hoàng và Tú Trinh. Kỹ thuật âm thanh Phật tử Thanh Liêm và Ảnh Nga. Như những đóa hoa sen hồng, thành kính dâng lên đấng từ phụ trong ngày tưởng niệm thiên liêng này. Chúng tôi hân hạnh được đọc qua quyển Nhân quả Sám Pháp, cảm thấy rất hoan hỷ khi hiểu được những lời chỉ dạy của Đức Phật thật vô cùng quý báu. Chúng tôi cảm nghĩ đây là quyển kinh bao gồm nhiều khía cạnh triết lý nhân sinh, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi để cho chúng ta làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Xin thành kính nguyện cầu cho tất cả chúng sanh trong mười phương đừng có oan trái lẫn nhau Hãy cho được sự an vui Tránh khỏi các điều rủi ro tai hại Cho được thành tựu hạnh phúc Khiến cho tất cả những sự khổ não Kinh sợ và bệnh hoạn tai nạn Đều tiêu tan Đồng phát tâm Bồ Đề Tin sâu lý nhân quả tin tấn tu hành Thành bậc chánh giác Rộng độ chúng sanh Đồng thành Phật Đạo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 không dính dáng gì với đời sống văn minh tiến bộ ngày nay. Đâu biết rằng khắp cả cuộc sống nhân gian, ngay chính bản thân đời sống của họ, cũng như mọi người, không thoát ngoài nhân quả. Đến cả khoa học phát minh ngày nay cũng được xây dựng từ nhân quả. Bình tâm suy nghĩ chín chắn, ta thấy thành quả của khoa học khởi đi từ nhân quả thực nghiệm. Sự thăng trầm của kiếp sống chúng sanh nhân loại liên quan mật thiết với nhân quả thiện ác. Chúng ta thử lắng động tâm tư, nghĩ kỹ về đời sống con người, cho đến sự hình thành hành hoạt của dạng vật. Có gì vượt ngoài nhân quả đâu. Từ đứa bé chăn trâu, người nông phu cày sâu cuốc bẩm, kẻ buôn bán cho đến vị thẩm phán nắm luật thế gian cũng không thể vượt ngoài nhân quả thiện ác nghiệp báo chẳng khác nào nhân loại dạng vật không thể thoát ra ngoài không gian mà sinh hoạt vượt ra ngoài lớp không khí sanh tồn giống như thế đó nhân quả thiện ác nghiệp báo tuy vô hình vô tướng nhưng trùm khắp chi phối toàn diện tất cả mọi sinh hoạt thịnh suy, thăng trầm, dinh nhục, hạnh phúc, khổ đau của muôn loài. Dù đó là thánh nhân, là trời, là thần linh, là thượng đế, cũng không thể thoát ngoài luật nhân quả thiện ác nghiệp báo chi phối. Có hạng người hoặc nông nổi tự hào, hoặc cuồng tín thượng đế, hoặc si mê chủ thuyết vô thần, chẳng tin nhân quả. Từ đó tạo ra vô vàng tội ác khổ đau cho mình và người, gây cho đời nhiều cảnh huống thảm khốc. Để rồi đời đời chuốc lấy sự nguyền rủa oán hờn. Tiếp theo, bị luật nhân quả nghiệp báo mà phải rơi vào cảnh khổ, thọ lấy đời sống tối tăm. Thế gian lắm cảnh sai biệt giàu nghèo, tốt xấu, dinh nhục, thịnh suy Tất cả đều do nhân quả chi phối Tạo nhân nào nhất định chịu quả đó không sai sót Cổ đức nói Thiên vọng khôi khôi sơ nhi bất lậu Nghĩa là lưới trời lồng lộng Sợi lông nhỏ xíu cũng không sót lọt Thế nên người tin sâu nhân quả là người tỉnh thức biết sống tiến bộ, hướng lên con đường thánh thiện, biết nhìn rõ sự thật, biết nhận lấy trách nhiệm của mình. Muốn rõ nhân quả thiện ác nghiệp báo như thế nào? Xin mời quý vị, dù là Phật tử hay không phải Phật tử, dù là tin Phật hay không tin Phật, thử lần lượt lật trang kinh với cõi lòng vô tư tĩnh lặng, từ từ đọc kỹ Hy vọng giúp cho quý vị nhìn rõ hành hoạt và thân phận của muôn loài chúng sanh, rồi lắng lòng suy gẫm, để từ đó xây dựng chánh kiến, hướng về nẻo thiện, sống hiền hòa sáng sủa hơn. Ngõ hầu phản tỉnh quán chiếu, để tự cứu mình thăng hoa thánh thiện trong ánh sáng giác ngộ, rồi giúp độ gia đình quyến thuộc bằng hữu và đồng thời đem lại an lạc cho chúng sanh. Nhân quả thiện ác nghiệp báo không phải dành riêng cho người tin theo đạo Phật mà cho khắp tất cả những ai muốn có được đời sống hạnh phúc tiến bộ, tránh khỏi trầm luân khổ lụy đọa đày. Nhân quả là một sự thật, là định luật muôn đời, chi phối khắp cả trời người chúng sinh muôn loại. Với huệ giác Đức Thích Ca Mâu Ni thấu suốt chân lý vũ trụ dạng hữu nói ra một cách rành rẽ để cho muôn loài chúng sanh hiểu rõ ngõ hầu tự giác tránh gây nhân ác gieo nhân thiện để hưởng quả lành thăng hoa đời mình trong ánh sáng hiền lương thánh thiện tiến lên đời sống giác ngộ giải thoát của chư phật thánh hiền Xem quyển nhân quả sám pháp này Quý Phật tử sẽ không còn sợ hãi quỷ thần Bùa chú pháp thuật Xem quẻ coi tay Nhìn tướng đoán giận mạng Chọn năm, tháng, ngày, giờ tốt xấu vân vân Vì nhân quả là định luật công bằng Thấy rõ luật nhân quả Quý Phật tử phải cẩn thận giữ gìn mọi hành động về thân, khẩu, ý bởi vì mỗi hành vi Cho dù cố ý hay vô tình Đều không thoát khỏi quả báo Dầu trên trời giữa biển Hay lánh vào động núi Không chỗ nào trên đời Trốn được quả ác nghiệp Kinh Pháp Cú Quyển Kinh Nhân Quả Sám Pháp này Có một giá trị thực tế cho đời lãnh đạo giúp chúng ta thấy rõ về luật nhân quả nghiệp báo một cách chính xác. Quý Phật tử chịu khó đọc tụng hàng ngày sẽ thấy thấm thía sâu sắc hơn khi nhìn lại cuộc đời của mình. Càng thấy rõ nhân quả tội phước để tạo cho mình một cuộc sống chân chính đúng như lời Phật dạy. Phạm làm người sanh trong cõi dục này, ngoại trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ thì không ai tránh khỏi lỗi lầm bởi ba nghiệp gây ra. Muốn dứt trừ tội lỗi, phải đem ba nghiệp ấy mà chí thành tụng kinh sám hối, thì tội lỗi mới được tiêu trừ. Trong kinh Phật dạy, nếu không biết ăn năn tụng kinh sám hối, thì oan trái nghiệp chướng ngăn che, dai trả trả dai trong ba cõi sáu đường khó mà được giải thoát. Thật vậy, nếu không nhờ tụng kinh sám hối, thì bà Hy Thị khó mà thoát khỏi kiếp rắn. Chuyện kể, bà Hy Thị là hoàng hậu của vua Lương Võ Đế. Vì lòng ghen tuông ganh tị đố kỵ, mà bà nhẫn tâm đối xử độc ác với các phi tần và hủy bán tam bảo. Do ác nghiệp ấy, vì sao bà bị bệnh nặng Nằm trên giường đau đớn rên la suốt cả ngày đêm Tất cả lương y đều bỏ tay Sau khi bà chết Đọa làm loài rắn mãng xà Thân thể tanh hôi Sâu trùng rút rỉa Ngày đêm đau đớn không thể chịu nổi Bà báo mộng cho vua lương võ đế biết Được nỗi thống khổ của bà Mà tìm phương cứu giúp sau khi chợt tỉnh giấc mộng, vua Lương Võ Đế cho người đến thỉnh Hòa Thượng Chí Công là một bậc cao tăng đắc đạo, vào triều lập đàn tràng, làm lễ tụng kinh sám hối cho bà. Nhờ thế mà bà Hi Thị thoát khỏi kiếp rắn, sanh lên cõi trời đau lợi. Hay là chuyện vua A Xà Thế phạm tội ngũ nghịch giết cha, nhờ biết ăn năn phát lộ sám hối với Đức Phật, cho nên bị đọa vào địa ngục trong một thời gian ngắn, rồi cũng được giải thoát. Cho đến chuyện ông Trương Thiện Hòa phạm tội sát sanh hại vật cũng không đọa địa ngục là nhờ biết ăn năn hối hận, nhất tâm niệm Phật nên được giảng sanh tịnh độ. Trên hội Hoa Nghiêm Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là trưởng tự của Đức Phật mà còn phát nguyện sám hối mãi cho đến khi nào thành Phật. Chúng ta là phàm phu mà lại xem thường việc tụng kinh sám hối hay sao? Không tụng kinh sám hối rất có hại. Nghiệp chướng khó tiêu trừ, tội lỗi còn mãi, oan kiên nhiều kiếp theo hoài. Như chuyện Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư Mười kiếp làm cao tăng Mà triệu thố vẫn còn theo báo oán Vì vậy, cho dù người xuất gia hay tại gia Việc tụng kinh sám hối rất quan trọng Để tội diệt phước sanh Mới không bị chướng ngại trên bước đường tu tập Quyển dân quả sám pháp này là giáo lý căn bản nói lên tính chất nhân quả nghiệp báo tội phước để nhắc nhở chúng ta cố gắng tu hành đồng thời sám hối tất cả tội chướng do tam nghiệp thập ác gây ra ngõ hầu kiến tạo cho mình và tất cả chúng sinh được sống trong cảnh lành mạnh hạnh phúc an vui ở trong hiện tại và vị lai Công đức tụng kinh nhân quả và sám hối Quả thật vô cùng to lớn Không thể nghĩ bàn Tôi xin đốt nén tâm hương Cầu xin Tam Bảo Thùy Từ gia hộ cho tất cả người đọc Người tùng, người nghe, người ấn tống Đồng phát Bồ Đề Tâm Tin sâu lý nhân quả, nghiệp báo tin Tấn trì chai, giữ giới, tụng kinh sám hối, niệm Phật, hành thiền, bố thí, cúng dường, phóng sanh và ấn tống kinh để cho mọi người đều biết được nhân quả nghiệp báo, làm lành lánh dữ thì không bao lâu xã hội này sẽ trở thành tịnh độ thì chiến tranh, bạo lực, nước mắt, hận thù, khổ đau vĩnh viễn không còn xảy ra. Trong kinh nhân quả nói Nếu người nào thường đọc tụng biên chép ấn tống kinh nhân quả Thời sẽ hưởng được tám phước báo Một là chư Phật và Bồ Tát đều chứng minh Hai là chư thiên thường gia hộ Thoát khỏi mọi tai ách hoạn nạn Ba là gia đình hưng thịnh Bốn là đời đời được thông minh Năm là mọi người nhìn thấy đều sinh tâm kính mến. Sáu là kiếp sau được thân đế dương, bảy là thường sinh nhân, thiên không xa đường dữ. Tám là nếu kim tu tịnh độ được giảng sanh cực lạc. Xin chân thành tri ân đến chư tôn túc đã không nệ gian lao, không từ khó nhọc, dịch thuật kinh sách để duy trì mạng mạch Phật, Pháp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 Dịch giả Hòa Thượng Thiền Tâm Một hôm Tôn giả a nan đà ở trên hội Linh Sơn Cùng với 1.250 đại tỳ kheo câu hội Khi ấy a nan đà tôn giả chắp tay đảnh lễ Phật nhiễu quanh ba vòng Rồi quỳ xuống thưa thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng Bạch Thế Tôn Đến thời mạt Pháp tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính tam bảo, không trọng cha mẹ, không có tam can. Năm diền rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sinh hại mạng, cho đến giàu nghèo sang hèn, không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì, khiến nên như thế? Cuối sinh Đức Thế Tôn từ bi, giải thích cho chúng con hiểu rõ mọi sự việc. Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử Lành thai, lành thai Các ông hãy lắng nghe Ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ Tất cả nam nữ ở thế gian Giàu sang hay nghèo hèn Chịu khổ vô cùng Hoặc hưởng phước vô lượng đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo. Cho nên tất cả chúng sinh, trước hết phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải có lòng tin và kính trọng ngôi tam bảo. Thứ ba, không nên sát sanh mà phải phóng sinh. Và thứ tư, cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau. Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng Giàu sang đều bởi mạng Đời trước có tu nhân Ai thọ trì kinh này Đời đời hưởng phước lộc Thiện nam tín nữ nghe ta nói Suy nhớ kinh nhân quả ba đời Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ Phật nói lời thật chớ khinh chê Đời này làm quan do nhân gì Kiếp trước vàng rồng thép tượng Phật Đời này hưởng phước bởi nhân xưa Làm đẹp như lai đẹp từ thân Đừng bảo làm quan là chuyện dễ Không tu phước ấy đến từ đâu Cưỡi ngựa ngồi kiệu do nhân gì Kiếp trước làm cầu bồi đắp lộ Do nhân duyên gì mặc gấm dốc Đời trước thí áo giúp tăng ni Có ăn, có mặc, do nhân gì Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi Kiếp trước keo kiệt, không xả thí Lầu cao nhà lớn do nhân gì Xưa lên chùa am cúng thí gạo Phước lộc đầy đủ do nhân gì Xưa lập chùa am cất nhà mát Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì Đời trước qua tươi cúng dường Phật Thông minh trí tuệ do nhân gì Kiếp trước ăn chay thường niệm Phật Người thấy vui mừng do nhân gì Xưa kết duyên lành cùng đại chúng Chồng vợ bền lâu do nhân gì Đời trước tràng pha nghiêm cúng Phật Cha mẹ song toàn do nhân gì? Đời trước kính trọng người cô độc Không cha mất mẹ do nhân gì? Kiếp trước là người đánh bẫy chim Con cháu đông nhiều do nhân gì? Đời trước mở lòng thả chim thú Nuôi con không được do nhân gì? Xưa sinh con gái dìm cho chết Đời nay không con do nhân gì? Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa Đời nay sống lâu do nhân gì? Kiếp trước mua vật phóng sinh nhiều. Đời nay mạng yếu do nhân gì? Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sinh. Đời nay không vợ do nhân gì? Kiếp trước tham mưu gian vợ người. Đời nay ở quá do nhân gì? Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng. Làm thân tôi đoài do nhân gì? Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa. Đời nay mắt sáng Do nhân gì? Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật Đời nay đuôi mù Do nhân gì? Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh Môi miệng sức thiếu Do nhân gì? Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật Đời nay câm điếc Do nhân gì? Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ Đời nay lưng gù Do nhân gì? Kiếp trước chê cười người lễ Phật tay bị cong quẹo do nhân gì? Đời trước đều là người tạo nghiệp. Chân bị co rút do nhân gì? Kiếp trước ngăn đường đánh cướp người. Làm thân trâu ngựa do nhân gì? Xưa thiếu nợ người không chịu trả. Đọa làm heo chó do nhân gì? Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì? Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật và hay đánh đập người với vật. Đời nay không bệnh do nhân gì? Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân. Hằng bị lao tù do nhân gì? Kiếp trước giam nhốt các chúng sinh. Đời nay chết đói do nhân gì? Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột. Bị thuốc độc chết do nhân gì? Kiếp trước đăng lưới giết hại cá. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì? Ác tâm lấn hiếp mưu hại người đời nay lùn bé do nhân gì kiếp trước xem kinh để dưới đất nay thường thổ huyết do nhân gì xưa ăn thịt uống rượu rồi đi tụng kinh đời nay ngu điếc do nhân gì kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe ghẻ lát phong điên do nhân gì lột da xẻo thịt các loài vật thân có mùi hôi do nhân gì xưa bán hương thơm trọn dối gian Đời nay chết treo do nhân gì? Kiếp trước đem dây săn mẩy thú Quan quả cô độc do nhân gì? Xưa thường ganh ghét chửi mắng người Sát đánh lửa thiêu do nhân gì? Cân non, già, thiếu, lòng gian xảo Rắn cắn cọp ăn do nhân gì? Kiếp trước gây quan tội đối đầu Muôn việc mình làm lại mình chịu Thọ khổ địa ngục oán trách ai Đừng nói nhân quả người không thấy Xa trả con cháu, gần trả mình Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước Sẽ tin bố thí với trì trai Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả Đời này tu tích để về sau Nếu ai hủy bán kinh nhân quả Kiếp sau đọa lạc mất thân người Người nào thọ trì kinh nhân quả chư Phật Bồ Tát đều chứng minh. Kẻ nào biên chép kinh nhân quả, truyền đời tu học đạo nhà hưng. Ai mà mang đội kinh nhân quả, tai hung hạnh họa chẳng vào thân. Nếu người giảng nói kinh nhân quả, đời đời kiếp kiếp được thông minh. Kẻ nào đề xướng kinh nhân quả, đời sau người thấy sinh cung kính Người nào ấn tống kinh nhân quả Kiếp sau sẽ được thân đế dương Theo kinh nhân quả hỏi đời sau Chính sự gây nhân của kiếp này Nếu như nhân quả không cảm ứng Do đâu một liên cứu được mẹ Người nào tin sâu kinh nhân quả Đồng sinh Tây Phương cõi cực lạc Nhân quả ba đời nói không hết Thiên Long chẳng bỏ ý người lành Nương ngôi tam bảo ruộng phước lớn Nhân tu tuy một hưởng muôn ngàn Gửi kho bền chắc không hư mất Nhiều đời thọ dụng phước vô cùng Muốn biết nhân đời trước Xem sự hưởng đời nay Muốn biết quả đời sau Xem việc làm kiếp này Phật nói kinh thiện ác nhân quả Dịch giả thích trung quán Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước xá về Tại vườn ông cấp cô độc Rằng cây thái tử kỳ đà Khi bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết Pháp Có vô lượng Bồ Tát Trời, người, đại chúng dây quanh Yên lặng một lòng nghe nhận Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, con thấy ở thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, nhưng tại sao có người đẹp, kẻ xấu, người mạnh, kẻ yếu, kẻ nghèo, người giàu, kẻ khổ, người vui, kẻ sang, người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau. Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, người ba mươi tuổi đã tử vong Kẻ 15 tuổi chết tiểu, Cho đến trẻ nhỏ chết trong bào thai Có người đoan chánh Có kẻ bần hàn Có người xấu xí mà giàu sang Có kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém Có người nhu nhược mà lên ngôi cao Có người khổ mà sống lâu Có kẻ vui mà chết sớm Có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẩn Kẻ làm ác lại gặp phước lợi Kẻ béo trắng lại mắt lác Kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp Có người tuy lùng bé mà đủ ý chí cao thượng Có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn Có người nhiều con trai con gái Có kẻ cô đơn một mình Có kẻ ly gia hương đói rét lang thang Có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ Có người lúc trẻ thì nghèo hèn Đến lúc già lại giàu sang Có người thực là vô tội Lại bị bắt bớ giam hãm trong tù ngục Có nhà cha từ Con hiếu luận kinh giảng nghĩa Có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái Có người nhà cửa đàng hoàng Gia sản đầy đủ Có kẻ không nhà không cửa Nay đây mai đó Gửi thân nơi đất khách quê người Sống một cách phiêu lưu khốn cực có người ở như tổ quả hang hưu giống loài ly thú. Cũng có hạng người ăn thịt sống, uống máu tươi, mặc áo da lông, không biết văn tự. Có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê. Có người thông minh cao sáng, có kẻ dốt nát ngu si. Có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem lại. Có kẻ giàu mà tham sẻn có người nghèo lại rộng lòng bố thí Có người lời nói ngọt ngào Có kẻ tiếng nói ra như gai góc Có kẻ được nhiều người ái kính Có kẻ bị mọi người xa lánh Có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh Có kẻ sát sanh không nương tay Có người khoan dung đại độ Lại đắc nhân tâm Có kẻ bị dân chúng bỏ rơi Có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau Có nhà mẹ chồng chị em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ, có hạng vũ phu vô lễ, có người hiếu học văn chương, có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cuối sinh Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả, cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: Sở dĩ chúng sanh thọ báo bất đồng Là do đời trước dụng tâm khác nhau Vì thế cho nên muôn sai dạng biệt Người đời nay được tấm thân đoan chánh Là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được Kẻ bị thân hình xấu xí Là do đời trước ở trong đạo người hay có tính giận tức Người đời nay bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sẻn người đời nay được cao quý là do đời trước hay lễ bái chư phật mà được người đời nay bị hạ tiện là do đời trước hay có tánh kiêu mạn người to lớn là do đời trước có tâm cung kính kẻ bị lùng thấp là do đời trước khinh mạng pháp kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp dê Kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật Kẻ bị đỏ mắt là do đời trước sẻn tiếc ánh sáng Người đuôi mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng Người đời nay câm ngọng là do đời trước hay phỉ bán chánh pháp Người đời nay điếc lát là do đời trước chẳng vui nghe pháp Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm móc sâu, thủng mang hoặc môi cá. Người vàng da là do đời trước hay cạo lông lợn. Người căng tai là do đời trước hay dùi thủng tai sanh vật. Kẻ trần hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước tượng Phật Bồ Tát. Người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng thờ Phật ở mái hiên làm khói sông tượng. Người đời nay bị đi khèo chân là do đời trước thấy bậc sư trưởng không đứng dậy. Người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc quần áo mỏng ra vào, quay lưng vào tượng Phật. Người bị trấn thấp là do đời trước thấy Phật chẳng lễ lại. Người đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rụt đầu chạy trốn. Người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh. Người đời nay bị bệnh ho suyễn là do đời trước ngày mùa đông giá rét cho người thức ăn lạnh. Người đời nay không có con là do đời trước hay bắt các chim non giết thịt. Người lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sanh vật. Người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm. Người đời nay chết non là do đời trước hay sát sanh Người đời nay giàu to là do đời trước hay làm hạnh bố thí cúng dường Người đời nay có xe cộ là do đời trước cúng dường tam bảo bằng xe cộ Người đời nay thông minh là do đời trước ham học và tụng kinh Người đời nay ám độ là do đời trước làm súc sanh Người đời nay làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà tham chứa dấu. Người đời nay hay nhảy nhót xoay cuồng là do đời trước làm kiếp khỉ. Người đời nay bị bệnh hủi là do đời trước phá hoại tam bảo. Người đời nay tay chân vặn dẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sanh. Người đời nay hay có tánh ác là do đời trước làm kiếp rắn rết bọ cạp. Người đời nay sáu căn được đầy đủ Là do đời trước chuyên tâm giữ giới Người đời nay các căn tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý không được đầy đủ Là do đời trước phá giới Người đời nay hay ăn ở bẩn thỉu Là do đời trước làm kiếp lợn Người đời nay ham múa hát Là do đời trước làm nghề múa hát ả đào, phường trèo tái sanh Người đa tham đời nay Là do đời trước làm kiếp chó đầu thai Người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ Là do đời trước hay ăn dụng Người đời nay bị mồm hôi thối Là do đời trước hay mắng chửi rủa hỗn hào Người đời nay không có nam căn Là do đời trước hay thiến chó lợn Người đời nay ngắn lưỡi nói ngọng Là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay nhục mạ mắng giết các bậc tôn trưởng người đời nay ham thông dâm với phụ nữ người ta chết đọa làm loài ngang dịch người đời nay hay thủ dâm với chính họ khi chết đọa làm loài chim công chim sẻ người sẽ tiếc kinh thư che giấu trí huệ không chịu nói cho người chết đọa làm loài trùng mọt ăn đất ăn gỗ người hay đeo cung tên súng đạn cưỡi ngựa chết đọa trong loài mường máng mọi rợ. Người ham sắc sanh, chết đọa vào trong loài hổ báo chó sói. Người hay mặc áo dài được thượt, chết đọa làm con trùng đuôi dài. Người hay nằm ăn, chết đọa vào loài lợn. Kẻ hay nhái tiếng người hoặc hài hước điệu người, chết đọa làm loài chim dẹt. Kẻ hay chế giễu người, chết đọa làm loài răng rắn ác độc Kẻ hay làm buồn não người Chết đọa làm loài trùng ảo não Kẻ hay tuyên truyền điều ác Làm cho người ta tin Chết đọa làm loài chim cú chim cắt Kẻ hay nói làm cho người ta bị ương họa tù tội Chết đọa làm loài thú giả hồ Kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng Chết đọa làm loài hưu nai Người đời trước đi guốc dép vào chùa Đời nay sanh trong loài có móng như móng ngựa Kẻ đời trước bớt phần ăn của người Đời nay làm con mọt gặm gỗ Làm bẩn đất chúng tăng Bị đọa làm loài trùng ở chốn bẩn Lấy trộm quả trái của chúng tăng Bị đọa làm loài trùng ăn bùn đất Ăn trộm của chúng tăng Bị đọa làm thân trâu lừa Lạm dụng nước của tăng Bị đọa làm thân cá giải Lạm dụng rau của tăng Bị đọa làm loài sâu ở các thứ rau Đời trước nhục mạ chúng tăng Đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu Bất kính ngồi giường của tăng Phải đọa làm loài lương loài lịch Lạm dụng các đồ vật của tăng Phải đọa làm loài thiêu thân Nhổ khạc trong đất chùa Đời nay phải đọa làm chim dài mỏ Mặc áo hở hang bôi phấn đánh môi son vào chùa, đời nay phải đọa làm chim mỏ đỏ. Mặc áo mỏng manh màu sặc sỡ vào chùa, đời nay đọa làm loài chim lệ. Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa, đời nay phải đọa làm loài trùng thanh. Đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ Phật, đời nay phải đọa làm loài lạc đà. Làm ô quế tận hạnh của Tăng Ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật có trăm ngàn muôn dòng dao bay xuống chém tan thân thể khi đó a nan tôi bạch phật rằng lại đức thế tôn theo như lời phật nói phạm vào của chúng tăng thật là tội rất nặng nếu như thế thì bốn chúng đàn diệt làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được phật nói người đến chùa tăng có hai thứ tâm một là thiện tâm Hai là ác tâm Thế nào là thiện tâm? Người đến chùa Tăng thấy Phật thì lễ bái Thấy Tăng thì cung kính Thỉnh kinh hỏi nghĩa và thọ giới sám hối Bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền Ấn tống kinh, kiến lập tam bảo Không tiếp thân mạng, hộ trì chánh pháp Những người như thế cất chân một bước Tức là bước lên thiên đàng đời vị lai hưởng phúc như cây đề gia đó gọi là người tối thượng thiện thế nào là ác tâm có những chúng sanh khi tới chùa chỉ dòm ngó xin chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của hoặc chỉ trích chư tăng vạch tỏ những lỗi lầm chuyên chủ phá hoại mà thôi hoặc ăn của tăng không có tâm hổ thẹn nào bánh quả rau đậu, cấp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết hoàng. Giạt nước sôi, lò than, núi dao, rừng kiếm phải bị trừng phạt. Đó tức là kẻ tối hạ ác nhân. Phật lại dặn A Nan tôi rằng: phải răng bảo cho các đệ tử của ta đời mai sau. Khi đến chùa phải cẩn thận, chớ phạm của tam bảo phải gắng sức tôn sùng thành thật, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật. Tới khi Ngài Chi Lạc xuất thế quyết định được độ thoát, không nghi ngờ. Phật nói, Đời nay cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục hàng băng. Sao đọa làm loài tầm bị người nung nấu kéo tơ. Đời nay chẳng lo tu hành đốt đèn soi kinh cúng tượng, chết đọa vào địa ngục hắc ám trong núi thiết vi đời nay làm kẻ đồ tể mổ giết chúng sanh chết đọa vào trong địa ngục đao sơn kiếm thụ đời nay ham đi săn bắn huyết chó thả chim ưng làm mồi sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết cứ đời nay hay làm hạnh tà dâm sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng Đời nay chứa nhiều vợ Sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết khải Đời nay chứa nhiều chồng Sau khi chết đọa vào địa ngục độc xà Đời nay hay thui luộc gà Sau khi chết đọa vào trong địa ngục hôi hà Đời nay hay cạo lông lợn, nhổ lông gà Sau khi chết đọa vào địa ngục hoạch thang Đời nay hay hoạn thiến chó lợn sau khi chết đọa vào địa ngục tim thạch. Đời nay hay uống rượu say, sau khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng. Đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân. Đời nay lý trộm quả trái của tăng chúng, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết hoàng. Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước giải. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đao lâm kiếm thụ. Đời nay làm mẹ ghẻ cai nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hỏa xa. Đời nay hay nói lưỡi đôi chiều làm cho người ta ấu đả nhau, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết lê. Đời nay hay nói đâm thọc mạ nhục người Sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạc thiệt Đời nay hay nói dối Sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm Đời nay hay sát sanh cúng tế tà thần Sau khi chết đọa vào địa ngục thiết đối Đời nay làm bà đồng khi lên đồng Giả làm lời nói của quỷ thần để chối lừa người ta lấy tiền của Sau khi chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Đời nay làm bà đồng nhắm mắt nhìn xuống đất dối người lên trời lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm yêu. Đời nay làm bà đồng bảo người ta sát sanh, cúng tế để cầu ông thần lớn hoặc họa ngũ đạo, thổ địa, thổ công, ông hoàng bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối kẻ ngu lấy tiền sau khi chết đọa vào địa ngục trước bị quân ngục tốt băm chém mổ xẻ thân thể lại bị con chim mỏ sắt mổ môi hai mắt đời nay làm thầy bói phù thủy ông đồng hoặc thầy địa lý chôn cất mồ mã xem gia trạch đoán các hung năm họ tiện lợi an long giận mạch trấn ác suy họa để lừa dối kẻ ngu lấy tiền nói càng những điềm tốt xấu các bọn người này sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đồng. Có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ móc thịt ăn, rút rỉa gân xương chịu khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục châm chích, toàn thân bị thiêu đốt. Đời nay làm kẻ phá tháp chùa, lường gạt chư tăng, bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết, đọa vào địa ngục A Tỳ, qua tám địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ, 136 sở, lâu một kiếp, hai kiếp, cho đến năm kiếp, rồi sau đó mới được ra. Nếu gặp bậc thiện tri thức giáo hóa, phát tâm Bồ Đề, bằng không lại đọa địa ngục. Phật nói, Làm thân người rất hôi thối nhơ bẩn, đầy lòng giận tức khó gỡ bỏ phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm giống lạc đà Nay được tái sanh Người hay đi đây đi đó Ăn khỏe Không tránh nguy hiểm khó khăn Kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh Người hay sông pha đi nắng đi rét Tâm không ghi nhớ Kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh Người không biết hổ thẹn Nhiều ái niệm không phân biệt phải trái Kẻ đó trước làm giống lừa được tái sanh Người hay tham ăn thịt Làm gì cũng không sợ Kẻ đó trước làm giống sư tử được tái sanh Người thân cao lớn, mắt tròn Tánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng Và ghét bỏ vợ con Kẻ đó trước làm giống hổ được tái sanh Người lông trên mình dài, mắt nhỏ Không muốn ở yên một chỗ Kẻ đó trước làm giống chim được tái sanh Người có tánh phản phúc lại hay sát hại sâu trùng kẻ đó trước làm giống giả hồ mà tái sanh người có lực khỏe mạnh cường tráng ít dâm dục không yêu vợ con kẻ đó trước làm giống chó sói mà tái sanh người không ham mặc áo đẹp tánh hay rình bắt kẻ gian phi và ít ngủ đa sân nộ kẻ đó trước làm giống chó mà tái sanh người ham dâm dục và hay nói lại được nhiều người yêu kẻ đó trước làm giống chim dẹt mà tái sanh. Người mà nói lời nhiều phiền phức, kẻ đó trước làm loài chim yển mà tái sanh. Người thể dốc bé nhỏ ham dâm dục, ý chẳng chuyên định, thấy sắc đẹp sanh tâm say mê, kẻ đó trước làm loài chim sẻ được tái sanh. Người mắt có sắc đỏ, răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuộn mình lại kẻ đó trước làm loài trăng rắn được tái sanh. Người có tánh giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra hơi độc, kẻ đó trước làm giống bò cạp, rết, mọt gỗ được tái sanh. Người hay ngồi một mình ăn, đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài hồ được tái sanh. Kẻ hay đào tường khoét vách ăn trộm, tham của đầy lòng quán giận, không có tình thân sơ, kẻ đó trước làm loài chuột được tái sanh. Phật nói, Kẻ phá hoại chùa tháp, cất dấu của tam bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào tại địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục được thoát ra, lại đọa làm thân súc sanh, như chim bồ câu, chim sẻ, chim quyên ương, chim quanh vũ, chim thanh tước, cá, giải, khỉ, dượng, hưu, nai, nếu được làm người phải đọa thân hoàng môn Hoặc con gái hai căn Không căn hay kẻ dâm nữ Làm người hay giận tức Chết đọa làm loài rắn độc Sư tử, hổ, báo, gấu, mèo Hồ, chim ưng, gà Nếu được làm người hay nuôi gà lợn Kẻ đồ tể, kẻ săn bắn Kẻ chài lưới bắt cá Và quân canh ngục Làm người gặp Phật Pháp mà ngu si chẳng hiểu đạo không tu hành chết đọa làm loài voi lợn trâu dê trận chí ruồi mũi kiến nếu được làm người thì mù điếc câm ngọng gù còng các căn không đủ không hay thọ giáo pháp làm người hay kiêu mạng chết đọa làm loài bọ trong đống phân hoặc làm loài lừa chở nặng loài chó loài ngựa nếu được sanh làm người phải đọa làm thân nô tỳ nghèo cùng ăn mài bị mọi người khinh rẻ. Làm người mà được chức vị quan quyền lại tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Lúc đó có trăm ngàn muôn quỷ súng lại cắt thịt mà ăn. Đời nay phá giới phạm trai ăn đêm, sau khi chết đọa làm loài quỷ đói. Trăm ngàn muôn năm không được ăn uống, lúc bước đi trên đầu phun ra lửa. Đời nay lễ Phật không chấp tay, đầu không sát đất, sau khi chết sanh nơi biên địa, làm nhiều thu hoạch ít. Đời nay chấp tay và năm thể xuống đất, chí tâm lễ Phật. Đời sau, thường được sanh vào nhà tôn quý, thụ hưởng khoái lạc. Người ưa giận và buồn phiền là do đời trước có bệnh điên cuồng. Người bị con ngươi lệch về một bên là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ. Người đời nay bên vợ mắng cha mẹ sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm thiệt phật lại bảo a nan tôi rằng như trên ta đã nói rất nhiều các sự đau khổ đều do nghiệp thập ác mà ra thượng là nhân duyên địa ngục trung là nhân duyên súc sanh hạ là nhân duyên ngạ quỷ Tội sát sanh khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo một là chết non hai là nhiều bệnh tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo một là nghèo cùng hai là chung của không được xài tự do tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo một là vợ không trinh lương Hai là hai vợ tranh nhau không theo ý mình Tội nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ xuất sanh Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo Một là phần nhiều bị người phỉ bán Hai là thường bị người ta lừa gạt Tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ xuất sanh Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo một là bị họ hàng phá hoại Hai là anh em họ hàng tệ ác Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo Một là thường phải nghe tiếng ác Hai là có nói ra điều gì tranh cãi kiện tụng Tội ý ngữ cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo một là lời nói ra chẳng ai tin Hai là lời nói không được rành rọt Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo Một là tham tài không chán Hai là cầu nhiều không toại ý Tội sân hận cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi Hai là thường bị người ta làm não hại Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo Một là thường sanh vào nhà tà kiến Hai là tâm thường nịnh hót không được ngay thẳng Các Phật tử nên biết nghiệp thập ác như thế Phải lãnh lấy mọi sự đau khổ Lúc bấy giờ trong đại chúng Có người đã tạo nghiệp thập ác Nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế Tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng Lại Đức Thế Tôn Đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì Mà được thoát khỏi khổ ấy Cuối xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho Phật nói Các ngươi hãy giáo hóa cho hết thảy chúng sanh chung làm nghiệp phước Thế nào là tu phước? Nếu có chúng sanh nào đời nay là một người đại thí chủ đứng ra xây cất chùa, tháp, tịnh xá, đời vị lai được phước làm quốc dương, thống lãnh dạng dân khắp nơi đều quy phục. Đời nay làm ấp dương trung chánh, duy na, luân chủ, đời sau sẽ được làm dương thần, phụ tướng, châu quận đầy đủ tôn sang. Đời nay khiến quá nhiều người làm các việc công đức Đời vị lai sẽ được làm trưởng giả giàu sang Được người kính nể bốn đường khai thông Đời nay hay đốt đèn cúng Phật Đời sau sanh vào cung trời nhật nguyệt quang minh tự chiếu soi Đời nay hay làm việc bố thí Và từ tâm nuôi dưỡng sanh mạng Đời sau sanh nơi giàu có ăn mặc tự nhiên Đời nay hay cho người thức ăn uống Đời sau sanh nơi bếp trời Sức lực đầy đủ Thông minh trí huệ Biện tài thọ mạng lâu dài Cho thức ăn loài súc sanh Được bách bội báo Cho thức ăn kẻ không giới Được ngàn bội báo Cúng dường thầy tỳ kheo trì giới Được dạng bội báo Nếu cúng dường các vị Pháp Sư Lưu thông Đại Thừa giảng tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông tâm mắt được vô lượng báo. Cúng dường Bồ Tát chư Phật, thọ báo vô cùng. Cúng dường ba bậc người phước báo vô tận, một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân. Một lần cúng món ăn mà được phước báo vô lượng như thế, nếu hay thường thường cúng dường thì phước ấy không bao giờ cùng tận được. Đời nay sách nước cho chúng tăng, đời sau áo mặc tự nhiên, mọi người kính mến, thân hình đoan chánh, mặt mắt tươi đẹp. Đời nay hay tán dương Phật và ham đọc tụng kinh Pháp, đời sau tiếng nói hòa nhã nhiệm màu, ai nghe tiếng cũng vui mừng. Đời nay hay giữ giới, đời sau đoan chánh quay nghi, là bậc tối thắng trong loài người Đời nay hay đào giếng hoặc để luôn Để thùng nước cho người qua lại dùng Trồng cây bên đường cho người nghỉ mát Đời sau, sanh xứ nào cũng làm nhân dương Trăm mùi ăn uống nghĩ tới là có đưa lại Đời nay hay in ấn, viết chép kinh pháp cho người đọc Đời sau, sanh xứ nào miệng miệng đa tài Học pháp gì nghe qua một lần đã thấu hiểu, chư Phật Bồ Tát thường thường gia hộ, là tối thắng trong loài người và thường làm bậc thượng thủ. Đời nay hay bắt cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông, đời sau sanh xứ nào đều có đầy đủ bảy báo, mọi người khen kính và chiêm ngưỡng, đi lại ra vào được người nâng đỡ. Phật bảo A Nan tôi rằng: các chỗ trong kinh như ta nói Nhân quả khuyên chúng sanh đọc tụng tu hành Được qua khỏi khổ nạn Nếu nghe kinh này sanh lòng phỉ bán Kẻ đó ngay đời hiện tại Lưỡi sẽ bị rơi rụng Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng Lại Đức Thế Tôn Kinh này tên gọi là gì Và khuyến phát thế nào Cuối xin Ngài chỉ giáo Phật bảo A Nan tôi rằng Kinh này tên là Thiện Ác Nhân Quả Cũng gọi là Kinh Bồ Tát Phát Nguyện Tu Hành Thọ Trì Như Thế Khi Phật nói kinh xong Trong chúng có tám dạng người Trời phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Và có trăm ngàn người con gái chuyển nữ thành nam Một ngàn hai trăm ác nhân bỏ ý ác biết đời trước của mình. Vô lượng trời người được vô sanh nhẫn, thường được hưởng khoái lạc. Vô lượng thính giả sanh các cõi tịnh độ, cũng được là bạn với chư Phật Bồ Tát. Hết thảy đại chúng về nhà làm phước, hoan hỷ phụng hành. Phật nói kinh thiện ác nhân quả.